Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị báo lửa táp sau lưng, Vũ Đức Đam vẫn chém gió Một thời ông Vũ Đức Đam được truyền thông tung hồ là nhà lãnh đạo vì dân Khi mà cả thế giới bất lực trước dịch bệnh thì Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng nhiều Covid cứ thoáng đến rồi lại đi, cứ như căn bệnh này bất lực trước Việt Nam vậy còn nhớ vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, khi đó cả nước chỉ có 100 ca lây nhiễm cộng đồng, với Hải Dương là 84 ca, Quảng Ninh 13, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh mỗi địa phương 1 ca. Tính tổng cộng, trong ngày 28 tháng 1 ghi nhận 107 ca, trong đó 100 ca lây nhiễm cộng đồng nói trên và 7 ca mới nhập cảnh. Cũng thời điểm đó nước Mỹ đang vật lộn trong cơn đại dịch kinh khủng nhất thế giới. Cao hứng, ông Vũ Đức Đam tuyên bố Việt Nam sẽ dập dịch trong vòng có 10 ngày. Đây là hình ảnh vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, ông Vũ Đức Đam chém gió, đẩy lùi Covid chỉ trong có 10 ngày. Nhiều chuyên gia y tế lúc đó không hiểu nổi tại sao dịch lại không bùng phát ở Việt Nam. Còn ông Vũ Đức Đam và cả bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nghĩ rằng họ giỏi nhất thế giới. Những gì thế giới không làm được thì họ làm tốt, tuy nhiên thực tế sau đó đã chứng minh ngược lại tất cả. Khi dịch chính thức đổ bộ Việt Nam thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lóng ngóng không biết làm thế nào để có thể dập được dịch. Thay vì đánh vào con Covid thì họ lại đánh vào sức chịu đựng của dân. Họ toa dập với kiểu Việt Á để trục lợi trước tính mạng người dân. Sau khi đại dịch Covid tàn quét qua, mọi người mới bình tĩnh nhìn lại năng lực của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông Đam chỉ chém gió và khoe mẽ, khoe năng lực, chứ thực chất ông hoàn toàn bất lực khi Covid chính thức tấn công. Tấm mặt nạ của ông Phó Thủ tướng tận tụy với dân đã bị lột xuống. Vì năng lực tệ hại này vào ngày 21 tháng 8 năm 2021, ông Vũ Đức Đam đánh mất chức trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 về tay ông Phạm Minh Chính. Tưởng rằng căn bệnh chém gió vì thế mà cũng lặn theo mất. Ai ngờ mới đây bệnh chém gió của ông Phó Thủ tướng này lại được dịp sống dậy. Đây là hình ảnh dấu hiệu cho thấy ông Vũ Đức Đam có dính đến Việt Á. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, trong cuộc họp chuyên đề về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Vũ Đức Đam đã chém như sau. Các chuyên gia nói với tôi rằng, tôi đến từ các nước phát triển, nhưng nếu bây giờ được ước thì tôi sẽ ước quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này. Việt Nam là một quốc gia cộng sản tham nhũng và hàng đầu của thế giới. Không hề có tự do báo chí, không có tự do lập hội, nền kinh tế thì phi thị trường, nền giáo dục thì thối nát, xã hội như tường. Chính những yếu tố này đã làm nên cái nghèo của đất nước Việt Nam. Chính các quan chức biết rất rõ về xã hội này, biết rõ về nền giáo dục này ra sao, nên họ mới cho con cái đi tị nạn, giáo dục, học ở các nước tư bản. Nói đầu xa như con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu thì đi du học ở Mỹ. Còn con gái của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng sang Mỹ du học. Còn nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thì họ lại để cho người dân ít tiền tự hưởng thức. Vậy thì rõ ràng là ông Vũ Đức Đam đang chém gió. Nhận xét về những câu nói gây bão của Vũ Đức Đam, một bạn đọc giấu tên cho biết ông Vũ Đức Đam đang làm công tác tuyên giáo chứ không phải là một lãnh đạo về quản lý ngành trong chính phủ. Và lời nói dối của Vũ Đức Đam chỉ lừa được người thiếu hiểu biết, không lừa được ai hơn. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam lại chém gió. Để cho Việt Á trục lợi trên đầu trên cổ người dân có đến 4.000 tỷ đồng, không thể không có trách nhiệm của ông Vũ Đức Đam. Mới đây, trợ lý của ông Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh đã bị bắt. Điều này cho thấy bão lửa đã thổi đến gáy ông Phó Thủ tướng Đam. Tuy bão thổi ảo ảo như thế nhưng ông Đam vẫn lên sóng tiếp tục chém gió. Như không có chuyện gì xảy ra cả. Thực ra việc chém gió là dành cho quan chức của ngành tuyên giáo chứ không phải công việc cho một ông Phó Thủ tướng đem làm. Cũng có người nhận xét rằng những nhà quản trị có năng lực không bao giờ chém gió mà họ chỉ có hành động. Hành động nói lên tất cả. Trong khi đó, ông Vũ Đức Đam thì lại ngược lại.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 học tập và làm thêm tấm gương Đỗ Anh Dũng, Bùi Thành Nhơn và Phạm Nhật Vượng đùa nhau viết tầm thư. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao thuộc tập đoàn Tân Hoàn Minh đã tham gia đấu thầu và đấu trúng lô đất 3 đến 2 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Khu phố này có diện tích 10.000 m2 với giá 24.500 tỷ đồng tính ra mỗi mét vuông đất giá 2,45 tỷ đồng. Mức giá cao bất thường này làm cho xã hội đặt câu hỏi liệu đơn vị đấu giá có dở trò thổi giá bất động sản để định hình, định hình tài sản hay không. Có người cũng đặt câu hỏi kiểu khác là Tân Hoàn Minh là ai mà ném tiền như công tử bạc liều vậy? Nói chung, rất nhiều câu hỏi đã xoáy vào vấn đề tài chính của đơn vị trúng thầu đấu giá. Nếu dân sòi thì không sợ, nhưng đây là lô đất của nhà nước nên nhà nước phải soi sức khỏe tài chính của Tân Hoàn Minh. Một phần là để trả lời thắc mắc của xã hội, phần khác bởi vì đó là thủ tục cần thiết để chấn chỉnh sự bát nháo của thị trường bất động sản hiện nay tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư. Vốn bên trong chứa chất ung nhọt, nếu bị soi thêm thì e là không thể che đậy. Thế là ông chủ Tân Hoàn Minh Đỗ Anh Dũng đã xin bỏ cọc và viết tâm thư cầu cứu đến người có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị tại Việt Nam, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng dù có viết hay thế nào thì ông Dũng cũng đã bị bắt vào tù. Có người nói rằng việc tham gia đấu giá làm náo loạn thị trường bất động sản chính là nguyên nhân mà ông Dũng đã bị đưa vào tù. Nhưng có người thì lại nói lời nói tính chất mê tín rằng bức tâm thư là điểm xấu cho ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư để năn nỉ xin sỏ mà vẫn không thoát đã trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian rất dài trên không gian mạng xã hội. Sau đó chuyện viết tâm thư đã lắng xuống thì giờ đây chuyện này lại nở rộ lên. Ban đầu là ông Bùi Thành Nhơn, ông chủ của Novaland, sau đó là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup. Đây là hình ảnh ông Bùi Thành Nhơn cũng viết tâm thư được biết vào cuối tháng 11 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn viết tâm thư xin lỗi khách hàng, khẳng định đang giả soát lại dòng tiền. Tình hình tài chính của Novaland có vấn đề và cổ phiếu Novaland lao dốc không phanh, gây ra hiện tượng bán tháo ổ ạt. Ngoài ra, dân đầu tư trái phiếu cũng rất hoang mang và bắt đầu có hiện tượng muốn tống khứ trái phiếu của Novaland để thu hồi tiền mặt ngay lập tức. Novaland đã phải rút tiền túi ra để mua lại tới 1.000 tỷ đồng tiền trái phiếu trước thời hạn để tránh gặp phải thảm họa như Tân Hoàn Minh. Vào ngày 7 tháng 12, báo chí lại đồng loạt đăng tâm thư của ông Phạm Nhật Vượng. Tâm thư này đi kèm với hồ sơ đăng ký IPO gửi cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Bức tâm thư này nhắm vào những người có khả năng sẽ góp vốn cho VinFast, trong đó có người Việt sống tại Mỹ qua một thời gian dùng lòng yêu nước để dụ dỗ khách hàng trong nước mua xe xăng, thì giờ đây ông Phạm Nhật Vượng lại đang có ý định xuất khẩu lòng yêu nước sang tới Mỹ để kiếm tiền đầu tư từ người Việt Nam ở xứ này, mà trong đó có rất nhiều người có nguồn gốc của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cũng viết tâm thư. Tâm thư mỗi người viết mỗi khác nhau, mục tiêu là nhắm đến những cũng khác Tuy nhiên, mục đích cuối cùng đều là vì quyền lợi cho doanh nghiệp của họ. Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư gửi ông Tổng Bí Thư là để luật pháp khỏi về sở gáy ông và làm công ty khốn đốn. Tâm thư của Bùi Thành Nhơn cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, tâm thư của ông Phạm Nhật Vượng thì hơi khác. Tâm thư này nhằm mục đích vét tiền túi từ người Việt Nam ở Mỹ đổ vào cho VinFast đốt tiếp. Và trong thư thư ấy, ông Vượng cũng xây dựng một niềm tự hào ảo niềm tự hào đã từng làm cho các chủ xe xăng sập bẫy. Thậm chí có người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình trong chiếc xe bốc cháy và họ đã bị than hóa. Cũng như tờ Thể báo chấm D có bài viết phân tích Vingroup đang rất khát vốn và họ đang gặp vấn đề ở mảng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Sức khỏe tài chính của Vingroup hiện nay vẫn không được ổn. Dù là cam kết như thế nào thì khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính